Xin kính chào toàn thể quý đầu tư đến với buổi phân tích nhận định thị trường tuần từ ngày 18 cho đến ngày 23 của kênh đầu tư TGC Hùng Phạm. Như quý vị biết ạ, tuần qua là một tuần ờ, có khá nhiều thông tin. Ừ, cậu vàng của chúng ta cũng có những cái biến động nó rất là trái chiều. Đầu tuần thì cậu vàng là một phiên đi ngang, sau đó là ba phiên tăng rất là mạnh ở giữa tuần nhưng đóng cửa tuần lại là một phiên giảm rất là mạnh xóa gần hết cái thành quả của tuần qua Đấy. trong tuần thì nói chung là cầu vàng vẫn tăng được 10 đô Đấy. đóng cửa ờ, tăng ờ, là một nến tăng nhẹ trong tuần là có lúc cậu vàng lên rất là mạnh chạm đến ngưỡng 1800 tuy nhiên à, vào phiên cuối tuần nhanh chóng bị bán giảm xuống à, ờ, 35 đô à. có thể nói là với cái dâu trên bán rất là mạnh hiện nay nó đang cho thấy là cậu vàng đang bị ép ép ở cả hai đầu trong nhiều tuần qua chúng ta thấy á mỗi khi ở chiều xuống cậu vàng xuống đến 1750 thì gà có lực mua hỗ trợ rất là mạnh tuy nhiên khi lên lên vùng 1008 bán rất là mạnh cậu vàng đang bị kẹt ở khu vực là 1750 1770 hiện nay đây đang là một cái khu vực ừ, biên độ kẹt mà 4 tuần nay rồi Đấy. cậu vàng tuy trong tuần có lên xuống nhưng mà đóng cửa tuần chưa thoát khỏi cái biên độ này Ừ. có lẽ tuần tới cậu vàng sẽ tiếp tục lại đi trong một cái biên độ nó sideways thôi sẽ chưa thoát khỏi cái biên độ này trước khi có một xu hướng mới đủ mạnh vào cuối tháng <clears throat> à, chúng ta sẽ điểm qua tin cơ bản tuần qua nhé à, tuần qua như quý vị biết ạ ngày thứ hai thì à, mỹ banh holiday cậu vàng biến động rất là chậm ld không biến động nhưng vào ngày thứ ba khi thị trường mỹ giao động trở lại à, thị trường Mỹ trở lại thì cậu vàng đã có một phiên uh, tăng tốc rất là mạnh ngày thứ ba cậu vàng có một phiên xanh nhẹ tăng tốc và biến động mạnh đến vào ngày thứ tư khi thông tin ờ, CPI của chúng ta được công bố đây chúng ta biết ngày thứ tư thông tin CPI thông tin CPI của chúng ta thì co CPI thì đúng như dự kiến 0,2% còn thông tin CPI thì tốt hơn dự kiến 0,4% và đưa CPI của Mỹ ờ, một năm lên 5,4 so với 5,3%. Như vậy là CPI lại sau một tháng giảm tốc lại tiếp tục tăng cài số tiến, cài số lùi được một tháng lại tiếp tục cài số tiến. Đây chúng ta có thể nhìn thấy CPI của Mỹ đây. Đấy. Có duy nhất cái tháng 8 CPI tháng 8 là dự kiến là giảm tốc thôi nhưng từ CPI tháng 9 ờ, à, CPI tháng 8 thì dự kiến là 0,4 và thực tế 0,3 thì lùi được một tháng nhưng đến CPI tháng 9 lại tiếp tục tăng lên 0,4 chúng ta biết nếu CPI mà cứ giữ ở mức 0,4 thì CPI cả năm của Mỹ cũng tầm 4,8% điều này cho thấy là cái lạm phát của Mỹ hiện nay đã cao và kéo dài rất là lâu rồi từ đầu năm đến giờ rồi không có dấu hiệu hạ nhiệt bạn nhé và điều này cái uh, luận điểm là lạm phát tạm thời của Mỹ là của Fed là là có vẻ gì đó nó đang có chiều hướng là càng ngày càng sai nhiều đấy à, tuy nhiên ngày thứ ba này lạm phát thì nó cũng có hai cái luồng ý kiến có một luồng ý kiến thì cho rằng khi lạm phát tăng cao Fed sẽ thắt chặt hơn chính sách tiền tệ nhưng hiện nay thì chúng ta nhìn thấy Fed vẫn tiếp tục khẳng định là chưa thắt chặt chính sách tiền tệ do vậy cái lạm phát cao nó chưa ảnh hưởng nhiều đến cái tâm lý lo ngại phép thắt chặt tiền tệ tuy nhiên lạm phát cao thì nó lại ảnh hưởng đến cái tâm lý nhà đầu tư tức là các tài sản rủi ro có thể bị uh, bán tháo và giới đầu tư có thể tìm đến hầm chuồn an toàn uh, chống lại lạm phát là vàng đấy là lý do cái phiên ngày thứ tư giá vàng đang đi theo cái luận điểm thứ hai tức là lạm phát cao người ta sẽ tìm đến vàng với hầm trú ẩn đấy là lý do mà cái phiên ngày thứ hai tư cầu vàng tăng rất mạnh cầu vàng từ vùng 1762 tăng lên vùng 1790 tăng hơn 30 đô đến ngày à, thứ năm thì với thông tin chỉ số giá sản xuất PPI thì lại à, tốt hơn dự kiến tức là chỉ số giá sản xuất tăng thấp hơn dự kiến một chút À, PPI à, tăng 0,5% so với dự kiến 0,6 và Core PPI tăng có 0,2% thôi. Điều này cho thấy là cái mặt bằng à, giá sản xuất đầu vào đang có dấu hiệu hạ nhiệt. Số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp thì rất là tốt. À, dưới 300.000 đơn, 293.000 đơn. Đây là một trong những tháng hiếm hoi trong thời gian gần đây mà số đơn trợ cấp thất nghiệp rất là thấp. Chúng ta biết là từ những lúc mà mấy triệu đơn một tuần bây giờ còn có 293.000 đơn đó à, nên đây là những cái yếu tố nó ờ, hỗ trợ cho nền kinh tế đang phục hồi khá là tốt đấy tất nhiên là những thông tin tốt xấu đan xen và phiên ngày thứ năm thì cậu vàng của chúng ta cũng có biến động dao động đi ngang thôi tăng giá nhẹ chạm đến đỉnh cao nhất 1800 trước khi đóng cửa ở 1797. Tuy nhiên vào ngày thứ sáu thì thị trường lại đón nhận thông tin tích cực, tức là doanh số bán lẻ tăng, tăng cao hơn dự kiến rất là nhiều. Dự kiến doanh số bán lẻ chỉ tăng 0,5%, thực tế tăng 0,8. Có uh, doanh số bán lẻ lõi, còn doanh số bán lẻ thì dự kiến âm 0,2, thực tế tăng 0,7. Điều này cho thấy là cái sức mua vẫn đang tiếp tục được duy trì và nền kinh tế thì vẫn tiếp tục có xu hướng phục hồi đấy là lý do mà khi nền kinh tế phục hồi thì cái cái lo ngại về cái uh, nền kinh tế uh, giảm tốc và lạm phát tăng cao thì nó lại tạm thời được được được dỡ bỏ và từ đó là người giới đầu tư lại quay ra bán vàng không tìm đến hầm trú nữa nói chung là những cái thông tin mà tốt xấu đan xen và tâm lý giới đầu tư hiện nay là đang không nhất quán quý vị lưu ý nhé dao động nó biến động lên xuống của giá vàng nó thể hiện cái tâm lý giới đầu tư đang dao động rất là mâu thuẫn và đấy là lý do cậu <laughs> vàng chưa có xu hướng đó. có một ờ, điểm lưu ý là lạm phát kỳ vọng thì uh, của ừ, khảo sát nhé đây là khảo sát của người tiêu dùng thì tăng rất là cao nhé lạm phát kỳ vọng kỳ trước thì kỳ vọng là 4,6% kỳ này là 4,8 đây là lạm phát kỳ vọng trong một năm tới các bạn nhé đây là một yếu tố nó nó cho thấy là đa phần uh, người đầu tư đang dần chấp nhận lạm phát cao chứ không phải là họ nghĩ là lạm phát chỉ là nhất thời giống như Fed nữa và còn một điểm lưu ý nữa là cái niềm tin tiêu dùng của Mỹ xuống rất thấp các bạn nhé xuống có 71 thôi niềm tin tiêu dùng này thì nó phản ánh đây chúng ta nhìn xuống rất là thấp này chúng ta nhìn biểu đồ thì nó sẽ rõ hơn. Đây. Rất rất rất lâu rồi niềm tin tiêu dùng của Mỹ mới lại có thể trở lại thấp như bây giờ. Như hiện tại quý lưu ý nhé. Đấy. Thời kỳ niềm tin tiêu dùng của Mỹ xuống thấp nhất. Đấy chính là cái thời kỳ đợt khủng hoảng kinh tế xảy ra năm 2008 và cuối 2007 thì niềm tin tiêu dùng mới xuống đến mức 7 mới. Còn hiện nay thì trong 2 năm nay niềm tin tiêu dùng cũng ở mức thấp. Nhưng mà hiện nay đang xuống thấp, thấp hơn cả đợt dịch Covid bùng phát rồi đấy. Quý vị lưu ý nhé. Điều này cho thấy là người đầu tư khá là dè dặt với cái sự phục hồi của nền kinh tế. Và nó cho thấy là nền kinh tế còn đối mặt rất nhiều khó khăn, thách thức. Đấy, chúng ta nhìn thấy niềm tin tiêu dùng này. Thấp, rất là thấp luôn. Nó khác hoàn toàn giai đoạn tăng trưởng niềm tin tiêu dùng liên tục ở mức 100 đó. Đợt dịch Covid niềm tin tiêu dùng xuống một tháng thấp nhất là 70 70 71 sau đó là đi lên dưới sự hỗ trợ của ngân hàng trung ương nhưng hiện nay niềm tin tiêu dùng đang xuống ở mức rất là thấp đó. chúng ta thấy là niềm tin tiêu dùng hiện nay đang xuống ở mức rất là thấp nó cho thấy là cái tâm lý của nhà đầu tư đang không kỳ vọng nhiều vào sự phục hồi uh, của nền kinh tế và không chắc chắn độ chắc chắn của nền kinh tế nó không được chắc chắn đây là một điều cho thấy là hiện nay nền kinh tế đang khá là bất ổn chưa nó không mạnh mẽ như những ờ, số liệu những kỳ vọng của giới chuyên gia đâu đó là những cái thông tin tuần trước và tuần tới thì ngày thứ hai à, chúng ta tâm điểm sẽ nằm ở cái ờ, GDP của Trung Quốc quý vị nhé GDP quý 3 Trung Quốc kỳ vọng là GDP quý 3 Trung Quốc sẽ tăng là 5% thực tế chúng ta chờ xem chúng ta chờ xem liệu kinh ờ, liệu cái tình trạng thiếu năng lượng có ảnh hưởng nhiều đến GDP Trung Quốc không nếu nền uh, kinh tế Trung Quốc mà, phà, mà GDP tăng trưởng thấp nó thể hiện là là sự trợ Ờ, khó khăn của nền kinh tế khi bắt nhịp trở lại sau đại dịch thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thị trường tài chính đấy đặc biệt là là là thị trường ờ, nhạy cảm ví dụ như cổ phiếu hoặc là tiền điện tử chẳng hạn và nếu mà bất ổn thì người ta sẽ tìm đến đô la đô la hoàn toàn có thể tăng giá còn nếu nền kinh tế tăng trưởng tốt hơn dự kiến thì rõ ràng cái viễn cảnh tươi đẹp uh, nó sẽ xuất hiện và lúc đó người ta sẽ ít có nhu cầu tích trữ vàng đấy nếu GDP xấu thì vàng sẽ tăng nhé GDP mà tốt thì khả năng vàng giảm doanh số bán lẻ Trung Quốc nó không quá quan trọng bằng GDP ngày thứ hai thì ờ, Mỹ không có thông tin nào quá quan trọng ngày thứ ba ngày thứ ba Mỹ có dự, giấy phép xây dựng nói chung cũng là một thông tin được nhưng mà không phải quá quan trọng nhé ngày thứ tư ngày thứ tư thì ờ, Mỹ cũng không có thông tin nào quá quan trọng chỉ có thành viên FOMC phát biểu thì tuần nào cũng có phát biểu rồi à, ờ, dự trữ dầu thô này thành viên Ivan à, ờ, ngày thứ năm thì Mỹ có chỉ số Philip Fed này số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp này à, doanh số bán nhà cũ đã qua sử dụng này ngày thứ sáu Mỹ có niềm tin ở à, chỉ số sản xuất PMI và cũng là thành viên FOMC phát biểu Đó. và ngày thứ bảy thì Mỹ có là dự báo tiền tệ nói chung là trong tuần này có lẽ là thông tin kinh tế kỳ vọng thì không có thông tin nào quá mạnh cả có lẽ thông tin đáng chờ đợi nhất chính là GDP của Trung Quốc vào à, dạng sáng ngày mai 9 giờ sáng mai nhé. Còn lại thì các thông tin kinh tế nó cũng là thông tin thường kỳ thôi. Không có thông tin nào quá quan trọng như vậy thì tuần tới uh, giá vàng, đô la và thị trường chứng khoán sẽ biến động theo kỹ thuật. Sẽ hấp thụ thông tin tuần trước và còn một biến số nữa là chúng ta lưu ý là biến số của tuần này nó chính là uh, cái ờ, việc thông tin vướng nợ của các ờ, doanh nghiệp bất động sản Trung Quốc đấy chúng ta biết đấy chúng ta chờ đợi xem có thông tin gì bất ngờ không nhá à, đặc biệt ngày 23 23 nó rơi ở cuối tuần rồi à, rơi ở thứ bảy thì chúng ta biết 23 là đến hạn một tháng mà từ thời điểm mà công ty bất động sản của Trung Quốc không trả được lái trái phiếu xem các uh, trái chủ có tiếp tục gia hạn hay là khởi kiện thì đó là việc của cuối tuần coi như tuần này chưa ảnh hưởng như vậy là về thông tin thì tuần tới chúng ta không cần quá lưu tâm, chúng ta chỉ lưu tâm vào đầu tuần uh, ờ, GDP Trung Quốc thôi nhé và chúng ta sẽ căn cứ vào biến động theo kỹ thuật. Xét theo kỹ thuật thì hiện nay cậu vàng đang ở cái ngưỡng chấp trời hỗ trợ khá quan trọng. Đây, chúng ta nhìn thấy đấy. Cậu vàng đang ở cái ngưỡng nó hỗ trợ thôi. Nếu theo cái trend này trên chart daily ạ thì phiên hôm sau cậu vàng sẽ có hỗ trợ ở cái vùng là 63 65 đấy như vậy nếu cậu vàng phá xuống vùng 63 65 chúng ta hoàn toàn có thể mua chúng ta có thể dừng lỗ dưới 57 khi phá xuống dưới 57 nhá còn trước mắt chúng ta sẽ hướng đến vùng 80 đó là cậu vàng còn lại chúng ta chờ đợi thêm thông tin trong tuần xem cậu vàng sẽ đi đâu về đâu trường hợp nếu chúng ta dừng lỗ 57 chúng ta tiếp tục hướng đến vùng giá 4850 đây sẽ khu vực mua nhé chúng ta sẽ dừng lỗ 7 đô ở đây còn chốt lời luôn hướng đến vùng giá 70 ngược ừ. lại nếu cậu vàng tiến lên vùng giá 1008 thì chúng ta cứ bán đã tính sau à, chúng ta cũng dừng lỗ 7 đô và chúng ta chốt lời thì quay trở lại vùng giá 780 đó là cậu vàng chúng ta chờ đợi thêm kỹ thuật uh, bẻ gãy xu hướng để chúng ta sẽ có những đợt định mới uh, có những chiến lược giao dịch mới còn ngắn hạn thì chúng ta có hai vùng mua thứ nhất là vùng 63 65 dừng lỗ 57 thứ hai là vùng 48 50 dừng lỗ 41 thế thôi đó hai vùng mua ngược lại chúng ta có vùng bán là 1800 quanh 1800 cộng trừ 2 đô nhá dừng lỗ 7 đô và chốt lời 15 20 đô cho tôi đối với chỉ số DXY thì tuần qua DXY bị kẹp ở cái khu vực 94 à, và 945 à, ờ, hiện nay DXY đang có vùng hỗ trợ quanh vùng 933 935 kháng cự thì quanh vùng 955 945 957 như vậy DXY nhiều khả năng sẽ vẫn ờ, đi ngang sideways trong khu vực này thôi đó khi nào DXY thoát ra khỏi một trong hai khu vực này nhiều khả năng là sẽ break out lên thôi nhưng mà lúc nào break out lên thì lúc đó nó mới thể hiện gió xuống còn hiện nay nó đang tích lũy chưa nhìn thấy dấu hiệu để break out lên tuần qua DXY của chúng ta đóng cửa là tuần thứ hai liên tiếp rồi DXY biến động đi ngang rồi chúng ta chờ đợi một tuần bứt phá của DXY nhé. đấy chúng ta chưa thấy bứt phá nên cũng chưa nói lên được điều gì cả như vậy với việc đô la index đang đi ngang sideways thì rõ ràng các cặp tiền tệ khác cũng như vậy thôi nhưng xu hướng chung của chúng ta là chúng ta canh me DI sẽ break out theo hướng lên như vậy thì chúng ta cũng sẽ canh me các cặp tiền tệ khác đối với đô la là chúng ta canh trên cao bán xuống đấy còn tất nhiên là sẽ có cặp nó thể hiện xu hướng đi lên thì chúng ta vẫn canh dưới mua lên thôi chúng ta sẽ xét cụ thể từng cặp một nhé với cặp Uzi thì xu hướng tăng nó đang rất là mạnh mẽ rồi có lẽ chúng ta canh dưới mua lên thôi Đấy. tuần tới nhá uh, Uzi hiện nay thì trên chart H4 của nó đang có cái cây nến là người treo cổ do vậy nó sẽ điều chỉnh điều chỉnh nhưng chúng ta sẽ không bán xuống nhá chúng ta sẽ không bán xuống bởi vì xu hướng lên của nó đang rất mạnh do vậy chúng ta sẽ canh nó điều chỉnh xuống khu vực là 131 131 132 chúng ta canh khu vực này chúng ta mua lên thôi đó vì xuống lên của nó đang mạnh thì chúng ta sẽ sẽ không bán xuống chúng ta sẽ dừng lỗ khi giá qua 10 phá qua 12.5 còn đương nhiên hướng đến thì trước mắt chúng ta hướng đến cái đỉnh cũ đây 14 năm xa hơn là 15 đó là đối với UG đối với GU GU thì cũng đang xuống phục hồi tuy nhiên do đô la index thì chúng ta canh me ở cái chiều hướng là nó điều chỉnh xuống rồi bật lên do vậy GU thì chúng ta lại canh ở chiều hướng là nó phục hồi lên trên chúng ta bán xuống do vậy GU thì chúng ta sẽ canh bán xuống quanh khu vực 1.3 3890 3900 nhé Hiện nay giá đang 1.3750 Như vậy giá lên tầm 150 đô pip nữa chúng ta canh bán xuống Còn nếu không thì thôi Còn nếu bạn nào muốn mua lên thì đây chúng ta có thể mua lên theo cái trend đi lên đây Đấy, ờ, thực ra mua lên cũng cũng được bởi vì đô la đang sideways mà đô la sideways chúng ta có thể mua theo cái trend hỗ trợ này khu vực mua của chúng ta sẽ quanh là 1.3640 3650 nhé chúng ta dừng lỗ tôi 60 pip và chốt lời trăm chốt lời cái đỉnh này này 13890 nhé đó, tức là vào tầm 250 pip đó. GU chúng ta cũng có thể là vừa mua lên vừa bán xuống EU EU thì chúng ta nhìn thấy chart daily nó xuất hiện cái cặp nến đảo chiều này. Khi nó xuất hiện cặp nến đảo chiều như này, xu hướng chính của chúng ta canh me mua lên. À, EU thì chủ trên chart H4 chúng ta đang nhìn thấy dấu hiệu nó có thể tạo cái mô hình vai đầu vai nhỏ đây. Chúng ta nhìn thấy vai trái này, đầu này. Bây giờ chúng ta kỳ vọng tạo cái vai phải ở đây. Như vậy thì cái điểm kỳ vọng tạo vai phải của nó sẽ đâu đó quanh khu vực này 1.1540, 1.1550 Tức là đâu đó nó giảm tầm 560 pip thì chúng ta mua hiện nay đang 1.1599 từ 1.16 rồi. Giảm tầm 560 pip thì chúng ta mua. Chúng ta dừng lỗ 50 pip và chốt lời cho 50 pip cho tôi nhé. Tức là chúng ta sẽ canh mua EU ở đây. Gần đáy cũ đây. 1.1550 cộng trừ. Kỳ vọng thì tăng lên 200 pip đối u cạc u cạc thì nó đang đi xuống do vậy chúng ta sẽ không giao dịch cặp này nhìn không thấy điểm mua đối với AU AU thì ờ, nó đang đi lên do vậy chúng ta sẽ canh nó điều chỉnh đi xuống nó break out trend rồi do vậy nếu nó test lại trend thì chúng ta mua thôi đây khu vực test lại trend này AU hiện nay là 0.7418 chúng ta sẽ canh me khi test lại trend ở khu vực 0.7330 như vậy là nó điều chỉnh tầm 90 pip nhá. 90 pip thì chúng ta mua lên. Dừng lỗ 50 pip và chốt lời cho 50 pip cho tôi. GG tương tự GU thôi, chúng ta canh mua lên thôi, không canh bán xuống nhá. Đấy, chúng ta canh mua lên khi giá test lại chen thôi. Không có vấn đề gì cả. Nếu ờ, giá hiện nay đang 157 giá sẽ test được cái khu vực dưới này thì chúng ta mua khu vực của nó sẽ bởi vì nếu test chen nó sẽ đi đâu đó quanh đây gãy chen gãy 54 chúng ta dừng lỗ như vậy nó gãy 548 như vậy nó đâu về đâu đó quanh 1552 ờ, gì đó 1552 này 155 gì đó nó tùy theo điểm chạm trong tuần quý vị nhé nếu rơi luôn đầu tuần thì 155 còn nếu rơi giữa tuần hoặc cuối tuần thì tầm 155 Chúng ta dừng lỗ tôi 60 pip và chốt lời thì 200 pip. Tóm lại là các cặp tiền tệ thì tuần tới chúng ta cũng có một vài cặp để có thể giao dịch được. Chúng ta canh xu hướng thôi. À, đối với ờ, chỉ số chứng khoán Mỹ thì tuần qua lại là một tuần phục hồi rất là mạnh của chỉ số chứng khoán Mỹ. Nó cũng là điều hơi bất ngờ bởi vì rõ ràng các thông tin kinh tế nó cũng không ủng hộ lắm. Tức là lạm phát cao thì điều này nó không ủng hộ các tài sản rủi ro như chứng khoán nhưng thông tin doanh số bán lẻ tốt nó cũng thúc đẩy à, sự phục hồi của nền kinh tế bên cạnh đó thì tuần qua thì à, các định tế tài chính lớn như là JP Morgan này, Bank America hoặc là à, Goldman Sachs thì đều công bố báo cáo tài chính và tốt vượt kỳ vọng đấy là lý do thúc đẩy thị trường tăng trở lại cá nhân tôi đánh giá thị trường đang có dấu hiệu tạo mô hình hai đỉnh Đấy. Do vậy nếu bạn nào à, chắc chắn thì các bạn có thể đợi daily xuất hiện một cây đến D ngày đảo chiều thì chúng ta tham gia thị trường. Nếu bạn nào đón thì các bạn hoàn toàn có thể đón bán ở vùng 35 5 356 chúng ta dừng lỗ 36 ngàn, dừng lỗ 1%. Còn chốt lời chúng ta hướng đến cái vùng trước mắt là 338. Hiện nay giá đang bị kẹp ở cái khu vực 356 và 338. Đó như vậy nếu chúng ta chốt lời chốt lời gần 2.000 giá và dừng lỗ 400 4 500 giá đây là một kèo chấp nhận được còn cá nhân tôi thì đánh giá là cái dấu hiệu tạo mô hình hai đỉnh đây là chúng ta đang đón thôi đấy bạn nào mà chắc chắn thì chúng ta đợi có một cây nến daily để hình thành nến đảo chiều búa hoặc là chuồn chuồn hoặc là cặp nến đảo chiều gì đó còn các bạn nào đón các bạn có thể đón thôi đấy, cái này tùy theo chiến lược giao dịch của mỗi người cá nhân tôi thì vẫn thiên về hướng là ờ, thị trường đang có dấu hiệu sẽ gãy và đi xuống chứ tôi không tin về khả năng đi lên không thiên về hướng đi lên tiếp mặc dù báo cáo tất nhiên là kể cả cái chen bây giờ tuy nó đi lên thì nó chỉ là test lại chen thôi nó cũng không không có gì ghê gớm cả đang chúng ta nhìn thấy chen trước đó đây nếu test lại chen này thì nó cũng chỉ quay lại đỉnh cũ thậm chí phá qua đỉnh cũ một ít nó vẫn là test lại cái chen đã gãy thôi xuống ừ, áp chen thì đã gãy rồi không có vấn đề gì cả không không có gì bất ngờ đâu à, đối với BTC thì đang có một chút nó lan tăn ở đây BTC thì đang có dấu hiệu hai đỉnh ok cái dấu hiệu hai đỉnh thì không có gì bất ngờ cả tuy nhiên cái biên của BTC nó rất là rộng tuy nó tạo dấu hiệu hai đỉnh nhưng mà nếu chúng ta canh me bán tại đỉnh này chúng ta cũng chưa biết là dừng lỗ ở đâu cả với BTC một khi nó đã lên đến cái vùng đỉnh này thì 1.000 giá nó chỉ chọc dâu phát hết đấy do vậy cá nhân tôi thì nghĩ là chúng ta nên chờ BTC nó tích lũy thêm khi có tín hiệu rõ ràng thì chúng ta bán hoặc là đây chúng ta nhìn thấy BTC đã nhiều lần đấy nó đang tạo ra một cái chân này đang tạo ra một cái chân ở vùng giá 60.000 chúng ta chờ một cây H4 đóng cửa dưới 60.000 thì chúng ta tham gia bán xuống thì lúc đó rất dễ chúng ta chỉ dừng lỗ 1.500 giá thôi 2.000 giá là cùng thì chúng ta có thể chốt lời mở rộng về vùng giá uh, trước mắt là 55.000 xa hơn là 50.000 đấy thì chúng ta có thể ờ, dừng lỗ tầm 1.500 giá mà chốt lời được tầm 5 đến 10.000 giá thì kèo rất là thơm còn nếu không chúng ta ngồi chờ đợi tiếp thôi nhé BTC hiện nay là đang khá là khó đối với dầu À, dầu WTI nhé, tôi không phân tích dầu Brent, à, tôi phân tích dầu WTI của Mỹ thôi. Dầu WTI là dầu uh, giao dịch chiếm hơn 80% cái giao dịch uh, trên thế giới. Dầu Brent thì nó chỉ chiếm tầm hai hơn 20% thôi. Dầu Brent biển Bắc chủ yếu là của Nga đấy. À, chúng ta nhìn dầu WTI nhá. Dầu WTI thì hiện nay à, giá đang ở 825 nhiều khả năng sẽ hướng đến test cái chen này cái chen này sẽ quanh vùng 845 ờ, đến 85 tùy theo điểm chạm trong tuần chạm đầu tuần thì 845 mà chạm cuối tuần thì 85 do vậy giá dầu này rõ ràng tuần tới chúng ta cũng canh bán thôi khi giá dầu test lên cái chen này 845 đến 85 chúng ta canh bán Đó, chúng ta dừng lỗ cho tôi 2 đô 87 chốt lời thì trước mắt chúng ta hướng nó sẽ đo lại cái đỉnh cũ trước đó là đỉnh 76 đây à, bán 85 mà xuống 76 9 giá dừng lỗ 2 giá thì kẹo thơm thôi không có vấn đề gì cả nhá còn xa hơn test mà 200 67 xa nữa thì 60 58 nói chung là nó nó vô cực á đối với chỉ số chứng khoán Việt Nam thì uh, hiện nay tuần qua thì rất nhiều lần cái ờ, vn index của chúng ta đập nghìn tư và điều chỉnh nhưng mà điều chỉnh trong phiên thôi ờ, đóng cửa vẫn trên 1390 cá nhân tôi đánh giá khi ờ, vn index còn giữ được đóng cửa trên 1390 thì nó sẽ còn có thể hướng đến test đỉnh cũ 1420 1425 do vậy tuần tới nếu vn index của chúng ta vượt nghìn tư hướng đến vùng 1420 1425 thì chúng ta chốt lời hết thôi nhé còn nếu không đóng cửa dưới 1390 chúng ta cũng chốt lời thôi không có vấn đề gì cả trước đó khi vn index ở quanh 1350 tôi vẫn nhận định đấy khi break out cái chen này thì nó sẽ hướng lên thôi nhưng cá nhân tôi đánh giá nó cũng tương tự như thị trường thế giới thôi nó lên để tạo mô hình hai đỉnh để đi xuống chứ không phải là lên để lên tiếp rất nhiều nhà đầu tư hiện nay và nhiều luồng ý kiến cũng đang phân tích là à, lên để đón sóng quý 4 mới đón sóng năm sau tôi nói thật quý 3 của chúng ta âm rất là sâu quý 4 tuy nền kinh tế có mở cửa trở lại nhưng mà chắc chắn nó cũng không tốt đâu và chúng ta lưu ý nhé chúng ta là nước đang phát triển năm ngoái tăng trưởng hơn 2% năm nay khả năng tăng trưởng hơn 2% đây là một mức tăng trưởng cực thấp đối với nước phát triển đã là thấp rồi đừng nói nước đang phát triển như chúng ta đặc biệt là năm nay ờ, tăng trưởng trung bình của thế giới đã tầm 5,5 đến 6% mà chúng ta tăng trưởng hơn 2% thực ra chúng ta đang đang đang đang bị tụt lại phía sau ấy Do vậy không kỳ vọng gì sự khởi sắc của nền kinh tế đâu. Tôi nghĩ là khi nền kinh tế mở cửa trở lại tiền sẽ phải được nắn dòng để dồn ra sản xuất để hy vọng phục hồi trở lại nền kinh tế chứ tiền không được uh, nắn quay trở vào cái thị trường thứ cấp mua bán chứng khoán và bất động sản là thị trường thứ cấp đâu. Do vậy cá nhân tôi thì không đánh giá cao cái kịch bản là quý 4 năm nay và năm sau là thị trường chứng khoán sẽ tăng trưởng vượt đỉnh nọ vượt đỉnh kia tôi không đánh giá cao tất nhiên nó hoàn toàn có thể vượt nhưng theo tôi nếu vượt breakout giả thôi breakout một hai phần trăm ví dụ có thể vượt lên 1450 chẳng hạn còn đâu vượt lên 7800 theo tôi là không khả thi tất nhiên đây là quan điểm cá nhân tôi nhé đó. tất nhiên là quan điểm cá nhân nó dựa trên những cơ sở tính toán rất là kỹ ờ, cơ sở khoa học cả chứ không phải tôi ngồi tôi đoán mò hay tôi nói cho sướng miệng đó đây là tôi chia sẻ quan điểm của tôi quý vị hoàn toàn có thể có quan điểm của quý vị đầu tư thì tiền là tiền của quý vị đấy bấm ừ, lệnh là tay mình bấm lợi nhuận là mình hưởng thua lỗ mình chịu do vậy đây chỉ là một cái phân tích nó thể hiện cái quan điểm cá nhân của tác giả và nó cho quý vị thêm cái góc nhìn để quý vị có thêm sự lựa chọn có thể có lựa chọn tốt hơn tham khảo thì có thể có lựa chọn tốt hơn và đúng đắn hơn thôi chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công